uh, giới thiệu với quý vị và các bạn đây là đường Hoàng Sa hay còn gọi là bờ kè Hoàng Sa à, nó thực chất là kênh Nhiêu Lòng Thị Nghe Nhiêu Lòng Thị Nghe à, cách đây khoảng 5 ờ, năm thôi năm 10 năm về trước thì cái ờ, cái con kênh này thì là một cái con kênh uh, nước đen rất là hôi thối đen ngòm và bây giờ thì mọi thứ đã thay đổi mình thấy nó mọi thứ nó đã thay đổi mọi mọi à, đường xá thì thẳng tắp cây cối thì xanh phủ xanh và đặc biệt là cái con kênh này nó bây giờ nó rất là sạch sẽ nó rất là sạch sẽ và như quý vị cũng bác thấy là rất nhiều người tôi buổi chiều bây giờ đang là tầm 5 giờ chiều thì uh, chiều đi đi xuống cái con uh, đi uh, trên cái bờ kênh để để để gọi là tập thể dục và ở đây mọc lên rất nhiều hàng quán rất là nhiều hàng quán được mọc lên nào là lẩu dê nào là cắt tóc quán ốc <coughs> quán nhậu nè rất rất nhiều quý vị thấy là trước mặt chúng ta là một cái quán ờ, nhỏ đó đó quán ốc quán ốc là quán ờ, nhậu việt nam rất rất là nhiều nó nói nhậu bình dân đó người ta thậm chí mở những cửa hàng rất là lớn ví dụ như thế giới ốc nè rất là nhiều quán nhiều quán lắm thì đã tối nay tân sẽ vào một cái quán ở bên kè này nhậu nữa khóc cho mọi người xem nha bán nhiều lắm mà giờ này á người ta chưa mở đâu chưa đông lắm đâu chưa đông lắm họ xăm lách này ờ, không không biết gọi nó là cái gì nữa chùa canh đanh ờ, canh đa ransi nữa mấy nó là gì trước hết đi được rồi trước nó là một chiều rồi trước nó là cầu uh, cầu Trần Quốc uh, đường Trần Quốc Thảo cầu uh, cầu Lên Sĩ à cầu Lên Sĩ đây hết rồi rồi giờ quay lại quay lại bây giờ mình sẽ hồi nãy giờ mình đã xem cái đường với là cái kênh rồi ngoài cái kênh rồi kênh nó có gì đó thôi giờ mình sẽ xem bên trong mình ờ, bên trong cái cái ờ, ờ, cái cái cái, cái, cái đường Kênh à, Sài Gòn Travel Guide xin kính chào quý vị và các bạn à, Sau lưng tại đây là cái quán mang tên Thế Dốc Quán bây giờ rất là nổi tiếng ở đường à, Hoàng Sa, Bờ Kè, kênh Nhiêu Lộc, Thị Nghè Bây giờ khoảng à, mới có 5 giờ mấy chiều, 6 giờ chiều thôi Quán nó chưa có đông Thì tối nay à, Tân mời mọi người đi ăn ốc với Tân nha à, Để xem cái sự náo nhiệt buổi tối ở bờ kè, bờ kè kênh Thị Nghè nó như thế nào nha Rồi hẹn mọi người tối nay nha gửi xe gửi xe xong thì mình đi ra quán ốc chọn đi chọn đi xin chào ờ, quý vị và các bạn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 salon salon mới anh salon mới nhưng mà cái

rồi ốp rồi từ tám cộng nữa nó bán cho cái cái hệ thống của mấy đó nó tạo được nó bán trên trăm triệu không ở dưới đâu cái à, nó nó thầy cái biết nước sầu nó chết mà bán luôn giúp mấy người chiều chiều chiều mê lắm nó mê bán không chết chứ này phải nói nó này nói kia nó còn lớn hết bé lên hả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

Sài Gòn ra lộn bữa kia kêu ơi Sài Gòn quên trả đi nhiều loại bia nhiều loại né né là né giữa này kia nữa né không được luôn ta thiết kế để anh né thương hiệu nhiều game nó đến luôn á đại ơi là là là là khổ em thấy rồi nó đâu một đá đây bé em không nói rồi Thank you gì đồ của em á em về em coi kỹ bên nó là có thương hiệu bên là không thương hiệu giống như vậy em em khi nói về bên là bên trên cái này là không có luôn rồi em hỏi coi nữa coi đế có luôn logo nhưng mà trong lót không có logo gì vậy. Nhưng mà trên kia có logo. Ừ, có nghĩa là đâu ấy chị cứ thịt giả chị thịt hết nhưng mà tôi em là sự trắng tôi là sự trắng tôi là là sự này cao hơn rồi là sự trắng cao hơn nói em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 手。 đây giới thiệu với mọi người đây là cái dĩa sò sò lông nướng mỡ hành đây sò lông này không có uh, mỡ hành mỡ nằm dưới trên mình rất là thích cái món này anh anh dí theo sao em để từ từ á cái bị mờ á chấm ờ, chấm nước mắm chấm với cái nước mắm bự đó bốn miếng bỏ lên cao lên cao lên bốn miếng bỏ lên tay thay đổi gì đâu nó thân vậy rồi giờ bay thì bó con vậy thôi rồi bay thôi rồi mấy món này cũng là món hấp dẫn không là sò huyết cây tỏi cây tỏi sò huyết cây tỏi 90 ngàn tức là phải 4 đô rưỡi á bốn đô hút mút cái cái cái miếng chờ là ngon rồi vậy các mọi người ăn nhé tách nó là nè tắt ra đó thấy không đây là chấm một tí muối tiêu chanh chấm một tí muối tiêu chanh tất nhiên là mồi ngon không thể nào thiếu à, bia ngon được đã quá mình ăn có người review mùa đẹp rồi giới thiệu mọi người đây là món thứ ba đây là món thứ ba là món uh, nghêu nghêu hấp à, thái bỏ nước nghêu hấp thái không con nghêu này thì mới cứ đã im vậy thôi đây con nghêu đó để im ăn thôi nghêu rất là ngon có miếng nước của nước nghêu á ngon sao nó um, nó ngọt ngọt nó hơi ờ, nó ngọt ngọt chua chua và cái vị ngọt của ờ, thịt heo á thích lắm thêm một miếng uh, ờ, mã hành nha chan nước mắm vào nó da da của con xà lông chua chua cay cay của nước mắm và mùi thơm thơm của cái mỡ hành béo béo mà đậu phộng nữa cái là ờ, nó có đậu phộng trên để ăn giòn giòn béo béo thích lắm thích và tất nhiên không thể nào thiếu này bia bia là chất xúc tác cho mọi vấn đề cái còn cái ờ, còn ờ, sầu biết đó rồi đó mất coi giờ nó còn sống còn nó còn sống thôi cho nó nó nhảy sò nó không có nhảy tại người thôi tại người mất ăn thôi con này nó khác mấy con lại là không cái bên trong nó giống như nó còn sống á nhưng mà mọi người yên tâm mọi người yên tâm ăn rất là ngon nó, nó béo béo béo béo ngậy và nó rất là tươi mình ăn mình thích lắm à, mà đặc biệt là người Việt Nam á thích ăn mấy người dân miền Nam á thích ăn mấy cái cái cái tép mỡ nó thơm giòn mà thơm cái mắm nữa ngon ngon ngon tép mỡ Thank you em ăn đi em ăn đi ui em ăn đi ăn bằng cái gì tắt đi thì đầu tiên phải nói tắt chứ ăn một bữa nhậu non nê uh, có 252 ngàn thôi tức là khoảng uh, ờ, 10 đô 10, 10, 12 đô khá là rẻ đúng không mọi hai chồng ăn uống nó say luôn bia bọt nhậu khí thế luôn rẻ ha mọi người ha à, Tân em Nam Tân của kênh Sài Gòn Travel Guide kính chào quý vị như vậy là như vậy là mình với bà xã mới vừa thưởng thức xong một bữa ốc rất là ngon à, bia ốc ăn rất là đã và ngồi ở một quán đó cũng ờ, rất là đẹp thoáng mát kế bên ờ, bờ kênh ờ, Như Lộc thì nghe à, ngày xưa thì nó thấy gớm rồi nhưng mà bây giờ thì nó rất là là là trong lành và đẹp rồi cái cảm giác rất là thú mát lắm mát mẻ lắm nhậu đã lắm cho nên mọi người có về về đi Sài Gòn có về Sài Gòn chơi thì nhớ à, ra cái à, quán ốc mà giờ mới vừa à, mới vừa à, ăn ở đây có tên là thế giới ốc có tên là thế giới ốc à, ủng hộ nha mọi người đây bán nó rất là ngon rẻ học vệ sinh và đặc biệt là quán rất là sạch sẽ và có một cái view rất là đẹp bên à, bờ kè nha. Vâng, như vậy là đã xong một cái buổi uh, à, cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video à, của mình mình là Tân em Mai Nam Tân của kênh Sài Gòn Show Quận Lai các bạn hãy à, đăng ký để nhận được những video thường xuyên hơn hãy like uh, comment cho mình biết và share cho mọi người cùng theo dõi với nha hãy để lại tôi và hãy để lại những cái lời à, comment à, để mình có thể à, trả lời những cái câu hỏi cho mọi người nha rồi cảm ơn mọi người xin chào và hẹn gặp lại ở những video sau